À, xin uh, mến chào toàn thể anh em nghệ nhân nay uh, cũng lâu lâu mình có dịp đi uh, rừng thì, uh, Sau cái đợt uh, dịch uh, Covid nó cấm không cho anh uh, uh, di chuyển ở các uh, tỉnh thành với nhau Ở ngoài miền Bắc này thì hôm nay mình uh, lại xuất binh Với hy vọng là tìm được những chiến binh cho anh em Mình đang ở trong rừng Mình đang phải quay bằng điện thoại Cũng... Uh, khá khó khăn trong cái ờ, thời tiết ừ, bây giờ bởi vì là sáng nay mình đi có đi ờ, đi đi đi ờ, bằng xe máy nhưng mà bị ngã mấy lần bởi vì nó trời nó, nó, nó mưa xong bây giờ hôm nay bắt đầu nó nắng trời trong xanh bạn nhìn trời trong xanh thì thích lắm nhưng mà uh, <laughs> chim tầm này nó lên trên hết các bạn ạ lên tận trên đỉnh đồi nó không xuống dưới hõm như mọi khi nữa rất là khó đánh đấy cho nên là bây giờ mà bảo vệ đánh được con chim nó rất là khó đấy mình vừa phải cốc bộ khoảng độ à, hai cây số hai cây số để ờ, vứt xe máy một chỗ cốc bộ khoảng hai cây số đi vào trong trong trong trong thong trong này đánh vào cái đường mòn này các bạn nhìn chưa đấy vào cái đường mòn này đi bộ ngược lại bây giờ tôi lại đi ngược lại để để ờ, gọi là là là là, là ra cái điểm mà mình bắt đầu thực ra nếu mà đánh chim tầm này à, mà được ờ, khoảng độ x4 x5 thì mình không dám ờ, nói ai chứ hỏi x4 x5 này trong vòng một ngày mà đi trong rừng như này thì không biết khu vực các bạn thế nào nhưng mà khu vực Sơn La này thì tôi thấy hơi khó Đấy. cũng lâu lâu không đi uh, rừng trở lại thì thấy nó cũng hơi mệt mệt các bạn ạ hơi mệt mệt thế thôi hôm nào à, anh em ở khu vực miền bắc mà mà mà mà mà kiểu là muốn đi trải nghiệm hoặc là muốn đi uh, uh, bẫy chim cùng mình ấy cũng cũng món đam mê này này thì uh, mình cũng đi nhá để mà quay cam lại cái đường này là đường người dân này chỉ để chặt gỗ thôi em vứt xe tít qua quả núi kia Đó. tất nhiên là mọi thứ của em khi đi thì phải đầy đủ rồi đây này có một cái đường khá hợp lý các bạn ạ rất là may cái đường này đi oh. là cái um, cái đi cảnh đi rừng một mình như này nó đôi khi nó có một cái hồi hộp và dạng kiểu là là là, là, là vừa mạo hiểm vừa thích thú các bạn ạ mình vẫn thích như thế à, khi có chim thì mình sẽ đánh một mình không bị ai quấy phá trừ những con ờ, vật con hay là những con ở ở, ở, ở, ở, ở rừng nó phá đấy con chim con cò nó con ăn thịt hoặc là những con ấy nó phá đấy. còn à, không bị tiếng xe không bị à, người nằm à, quấy rối đấy là như thế tại sao với lại con chim ở rừng nó sẽ hay hơn con chim đồng bằng tại sao cái giá thành nó sẽ khác ở chỗ đấy cái đường này tôi nghĩ là cũng lâu lâu không có người đi vào rồi Cú bộ này cũng giảm béo nhiều Lâu lâu mồi của tôi không đi nữa à, Cảm giác ừ, đi ra rừng nó cũng không được ừ, thiện xạ cho lắm Chắc là phải đi lại khoảng độ hai ba buổi nữa thì nó mới ok được Ok à, Cũng lên video để thông báo với anh em là mình cũng à, đi quay rừng trở lại rồi Nghĩa là mình ờ, quay trở lại để đi đánh chim rồi cho nên là anh em mà có nhu cầu là bổi hay là là là là, là, là, là ờ, bổi vip hay là những con chiến binh rừng ờ, xanh đây nhá những binh rừng xanh luôn thì ờ, nệ mình Đấy, giờ mình đã đi qua ra quả núi kia để mình lấy xe ra nhé giờ tất cả mọi người chào anh em chúc anh em sức khỏe để có nguồn năng lượng